thơm quá mẹ ơi Con pho mới thật mềm mại với hương thơm độc đáo chưa từng có Áo quần ngát thơm hơn cho cảm giác dễ chịu của thiên nhiên tươi mát luôn ở bên mình Thơm quá Con pho mới mềm mại và ngát thơm hơn Con pho hương táo mới